Xin chào các bạn Tôi là Đặng Phương Chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động thu hội Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn biết về các cái, một cái giải pháp về với những người viêm đại tràng có thắt thì viêm đại tràng có thắt là một bệnh mà gần như gọi là nan y đó thì ở đây có hai dạng một dạng ở lớp sức trẻ có thể bé mới lớn cũng đã bị đại tràng co thắt một dạng nữa ở những người cao tuổi trung tuổi thì hôm nay các bạn sẽ có được một kiến thức tại sao lại bị viêm đại tràng có thắt và chữa rất khó thì thực tế ở lớp trẻ chúng ta nhìn vào cô bé mới một vài tuổi đã bị đại tràng có thắt đau những cơn đau bụng quặn ấy từng cục từng cục đó thì các bạn nên chú trọng cho tôi về thận âm các bạn chỉ cần cho các bé đó uống những viên bổ thận âm của của của của có thể là của thuốc nam hay thuốc bắc nào đó và bộ thận âm thì các bạn uống vài lọ kèm theo các bạn uống một chút cái viêm đại tràng ở thể nhiệt là các bé đó sẽ giải quyết được gốc bệnh và điều này là một cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho rất nhiều khách hàng họ chỉ mua hết vài chục nghìn đó vài trăm nghìn tự nhiên khỏi bệnh triệt để cho các bé những trường hợp này các bé khi bị bệnh là thường thường là đi táo bón rất khó chịu đau đau bụng cơn từng từng từng cơn đó quặn từng cơn và sờ vào chúng ta có thể phát hoảng vì nổi u nổi cục nhưng thực ra đó là là phân táo bón ở đại tràng và chúng ta chỉ cần sử dụng hai cái sản phẩm đó là chúng ta có thể giải quyết được và các sản phẩm này bán trên thị trường cũng rất nhiều các bạn có thể tự tìm mua thế nhưng một cũng là căn bệnh đó viêm đại tràng có thắt ở những người cao tuổi thì sao thực tế thì viêm đại tràng lúc nào nó cũng ở dạng thể thể nhiệt đó cơ thể thì nóng cơ thể thì nóng gầy và chúng ta uống đại tràng cũng không khỏi đó có thể nó giảm đỡ đó là ở đâu thực tế thì chúng ta hiểu rằng chúng ta ăn vào thì đầu tiên nó sẽ vào dạ dày đúng không thì ở đó có dịch gì chắc chắn là là dịch dạ dày và dịch dạ dày thì cái nồng độ axit của của dạ dày nó lên đến 2,5 2,5 nó cực kỳ axit các bạn nhé các bạn tưởng tượng rằng cái nồng độ axit mà 2,5 chúng ta đặt cái lưỡi dao lam vào đó trong vòng vài tiếng đồng hồ có thể một buổi là con dao lam có thể bị đã tiêu hủy mất do do axit ở đó những cái nồng độ axit này là cực kỳ là axit đó thì các bạn phải hiểu rằng là axit đó nó cực kỳ cực kỳ axit như vậy thế nhưng đến khi xuống đến ruột non nhá axit như này axit ở dạ dày nó nó đưa vào để nó phân hủy thức ăn thế nhưng đến ruột non cái axit đó sẽ bị triệt tiêu do cái dịch dịch mật và dịch tụy đưa xuống dịch tụy chính là insulin đấy các bạn hai cái dịch này nó trộn lẫn với nhau ngay đầu ống và của tụy đó và lúc này một phản ứng hóa học cực kỳ mạnh xảy ra và nó đẩy xuống đường ruột ruột lúc này là ruột non các bạn biết ruột non của cơ thể chúng ta dài khoảng bao nhiêu không nó trên dưới 7 mét và cả một cái đoạn dài như vậy là để cho cơ thể chúng ta hấp thu tất cả thức ăn sau khi đã được dịch tụy và dịch mật trung hòa thế nhưng rất nhiều người là bị tắc nghẽn ở cái dịch đặc biệt là dịch mật tắc nghẽn ở dịch tụy thì trở thành bệnh tiểu đường tuyếp 2 các bạn nhé còn tắc nghẽn ở dịch mật thì sẽ bị bệnh viêm đại tràng thì viêm đại tràng thì có hai dạng viêm đại tràng mãn tính và viêm đại tràng có thắt thì viêm đại tràng có thắt hầu hết là đối với những người mà người ta ăn thịt nhiều này rồi ăn các cái à, tinh bột nhiều không ăn xong và nó thuộc thể thể nhiệt người gầy đó hay đau cơn đau bụng đó thì việc đầu tiên là chúng ta phải xử lý gì chúng ta phải xử lý cái dịch mật để làm sao gan đã đưa được đủ dịch mật xuống bởi vì thiếu dịch mật thì lúc này đại tràng của chúng ta sẽ không đủ dịch mật để tiêu hóa thức ăn và những cơn đau co thắt đó nó mới xảy ra và các bạn thử để ý xem tất cả những người có cơn đau co thắt đó hầu hết người ta hay đi phân táo bón đó trong nam gọi là phân bón thì khi bị táo bón đó thì chúng ta rất khó chịu trẻ em cũng vậy đối với trẻ em thì tôi đã chia sẻ là chúng ta dùng hai cái sản phẩm về một là là là đại tràng thể nhiệt hai là bổ thận âm đó là chúng ta giải quyết được tuy nhiên còn đối với những người cao tuổi trung tuổi thì các bạn hãy thanh lọc đào thải độc tố ở trong gan để cho gan đưa đủ dịch mật xuống thế vì sao gan lại lại không đưa đủ dịch mật xuống rất đơn giản gan của chúng ta luôn bị xáo trộn khi chúng ta thì nóng giận buồn rầu lo âu các bạn đã nghe các cụ nói một câu một ngàn đời nay đó là gì ạ giận tím gan tím mật nghĩa là sự cáu giận của chúng ta sẽ làm xáo trộn trong gan lúc này cái sự cáu giận nó làm xô lệch tất cả các cái xoang gan giống như ở phụ nữ đang cho con bú cáu giận thì làm tắc nghẽn ở gì các cái cái mạch các mạch sữa làm tắc nghẽn đó thì phụ nữ tự nhiên đang cho con bú mà tắc nghẽn tạo thành những u cục ở vú thì đây chính là cái gốc nó gây ra tắc nghẽn nhưng với phụ nữ thì chúng ta rất dễ nhận ra là tắc nghẽn ở gì? ở vú đang cho con bú thì tắc sữa nhưng ở gan chúng ta không hề nhận ra trong đó giận tím gan tím mật chứ không ai nói giận tím vú nghĩa là sự cáu giận đó nó sẽ chạy vào gan rất nhiều thì giận đó cáu giận đó nó chạy vào gan nó làm tắc gan nên chúng ta không nhận ra bởi vì gan không có thần kinh gan có thể chết đến 5 70 phần trăm chúng ta không nhận ra ở điều này chúng ta gan không có thần kinh và sự tức nghẽn này thì nó sẽ làm cho gì tắc nghẽn ở các xoang gan nhỏ hơn nữa là các mao mạch gan thì gan ra sinh ra trong cơ thể người thì rất nhiều chức năng từ chuyển hóa hay cho đến sản xuất dịch mật thì các bạn bảo dịch mật có bị tắc không khi các nhánh xoang gan bị tắc chắc chắn là tắc đúng không ạ nếu nó tắc rồi thì lập tức dịch mật có đủ có đủ theo đúng cái yêu cầu của cơ thể không chắc chắn là không đúng không cơ thể chúng ta một ngày một giờ nha một giờ có thể gan lọc máu đến 60 lít máu còn về sản xuất dịch mật thì gan một ngày sản xuất ra từ 0,9 đến 1 thức tư một lít tư mật cái lượng dịch mật sản xuất ra nhiều như vậy thế mà nhiều người ấy có thể bị tắc nghẽn đến quá nửa thì lúc này cái lượng dịch vật thiếu khi lượng dịch vật thiếu thì các bạn thấy gì ạ cung cấp số đường ruột chúng ta thiếu thể hiện ở những người thiếu dịch mật các bạn nhé tất cả những người mà giận nóng giận thì các bạn thấy mặt người ta hay xám xịt rồi nghĩa là cái lượng dịch mật bị tắc nghẽn ở trong gan thì nó ngăn cản các cái độc tố do gan lọc được dội ngược vào máu vì vậy những người mà hay nổi nóng tím giận tím hay hay nổi nóng cáu giận thì thường thường mặt người ta xám xịt bởi vì độc tố nó đọng ở trong gan do do do chính bản thân gan hàng ngày là hàng giờ là lọc máu để đào thải độc tố nhưng do lọc được xong thì nó lại bị tắc nghẽn ở các cái vùng mà mà có cái nhánh nhánh xoang gan bị tắc và độc tố lại dụ ngược vào máu rồi ngược vào máu thì nó lên đến ngoài da nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tạo ra xám xịt nên những người mà có cái tâm cáu giận ấy lúc nào cũng nóng sột sồn các bạn nhìn xem họ bị cái da nám da xấu rồi cao có đó là cái bản chất mà cuối cùng họ phải gánh chịu nhưng họ không biết thì đây là cái độc tố ở trong gan do tâm cáu giận thì bây giờ muốn muốn giải quyết được cái gốc bệnh thì chúng ta phải thành lọc đào thải độc tố ở trong gan để cho gan nó thông thoáng nó lại sản xuất đủ dịch mật thì muốn làm được điều đó và muốn hiểu điều đó sâu hơn các bạn hãy tham gia Facebook ở trong hội sống khỏe như thời trẻ cộng đồng của tôi các bạn sẽ được kiến thức sâu hơn nữa là làm thế nào để thanh lọc được độc tố ở trong gan để cho gan sản xuất đầy đủ dịch mật đưa xuống đường ruột để tiêu hóa thức ăn tiêu hóa thức ăn xong thì các bạn tự nhiên nếu khi các bạn đã giải quyết được cái đó thì tự nhiên một số bệnh đặc biệt như viêm đại tràng có thắt sẽ mất tích không cần chữa mà mất tích không những thế những bệnh đau xương khớp rồi nám da nám má đồi mồi cũng tự nhiên mất tiêu rất nhiều người ở trong cộng đồng tham gia cộng đồng thanh lọc thân tâm ở câu lạc bộ chúng tôi đều giải quyết được những cái gốc bệnh này điều này là một cái điều mà tôi muốn cộng đồng của tôi được nhiều người biết đến để chúng ta không phải tốn tiền đi làm đẹp hay là chữa bệnh mệt mệt mỏi mãi không khỏi nằm ở đây vì vậy các bạn muốn có được những kiến thức để làm sạch cơ thể hãy tham gia hội sống khỏe như thời trẻ trên Facebook của tôi và các bạn sẽ có được những kiến thức này ở đó.